ke chia ti mon chuyện du ke ya ta o lu du lo na nhua của thao cho sa trong ti bỏ đua chan du chi cha tua cho bua ti mong du mua y cho ke lu nô na sao cho chia lo cho lò trâu luôn đủ nơi dây dúa trò trò y lù nâng của ta y lù nâng nơ tí lò chó mù rong có lũ nâng na mù thọ chạy tỏ y lù nâng chân mì mua có cụ thiệt chìa trâu có cho mua tu lò trù ua trâu có keata Olu dulo na nhua của thảo cho sa trong tim Ô đua chan đu chín ra tua cho của tim bông đu Mua y cho kê lưu nô na cho chuyện lo cho Hãy subscribe cho kênh Ghiền lừa neng tua thơ y lừa neng nơ tí lo cho mùa rong có lũ neng na bùng thọ dài to y lũ neng chờ trăng vì múa có tu thiệt chiang trâu có cho múa tú lo trù của trâu tu